Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 28 tháng 8 năm 2021, tức ngày 21 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Thân, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Thân hôm nay là canh dần, giáp dần. Con giáp xung tháng Bính Thân là giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Tý mùi tương hại khiến bạn tưởng rằng ai đó làm hại mình, nhưng đó có thể là do chính bạn gây ra mà thôi con giáp tuổi tí nhé. Chỉ khi chính bản mệnh nhận thức được điều này bạn mới tìm cách cải thiện và tiến bộ hơn trong tương lai. Thiên quan nhắc nhở, hôm nay con giáp tuổi tí nên hạn chế làm những việc liên quan đến thủ tục hành chính vì sẽ cảm thấy vô cùng phiền nhiễu, có thể gặp người cậy chức, cậy quyền làm khó nên bạn mãi không xong một việc. Khi chuyển khoản tiền bạc trong ngày này thì bạn cũng phải cảnh giác đấy nhé. Ngũ hành tương khắc khuyên bản mệnh nên lập ra cho mình những mục tiêu cụ thể hơn để tập luyện sức khỏe, giúp cho cơ thể bạn khỏe khoắn hơn ngày hôm nay. Chớ lười biếng, bởi vì nếu không rèn luyện, bạn không thể có một cơ thể khỏe khoắn, lành mạnh được đâu. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu. 2. Tử vi tuổi Sửu. Con giáp tuổi Sửu có những cảm xúc khá mãnh liệt trong ngày có lục xung khiến bản mệnh thích đối đầu hơn, bạn tự tin với năng lực của mình và luôn muốn giành phần thắng. Bạn cảm thấy rõ ràng là bạn không thể nhân nhượng với đối tượng mà bạn gặp ngày hôm nay. Yếu tố tinh thần, cảm xúc đóng vai trò hết sức quan trọng với ngày mà thực thần đang che chở cho bạn như hôm nay. Chúng giúp bạn trở nên vững vàng, bản lĩnh hơn trong mọi quyết định của đời sống. Vậy thì hãy đừng vì bất cứ lý do gì để ảnh hưởng đến những chỗ dựa tuyệt vời ấy nhé thổ khí vượng khiến sức khỏe của bạn có phần giảm sút rõ rệt. Có thể vì đã lâu bạn không có thời gian để chăm sóc cho bản thân. Bạn nên dành chút thời gian cho mình và nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tị. 3. Tử vi tuổi dần Nhờ chính ấn mà con giáp tuổi dần có lợi thế hơn trong công việc. Sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói luôn luôn là một kỹ năng cần thiết, đừng quên điều đó. Đây là ngày mà bạn nên chia sẻ mọi việc dưới góc độ xây dựng, thay vì những lời chỉ trích căng thẳng, khiến đối phương mệt mỏi hơn nhé. Ngũ hành tương sinh mang tới giá trị niềm tin mới cho con đường của bạn. Giấc mơ đôi khi có thể chỉ là giấc mơ, nhưng đừng quên rằng chúng cũng có thể sẽ cho bạn thêm động lực, ý tưởng thú vị cho tương lai. Vậy thì hãy nắm bắt lấy những thông điệp mà mơ ước đang khuyến khích bạn nhé. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2021 là ngày Nguyệt Kỵ, có câu mồng năm 14 23. Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn, Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Hôm nay, con giáp tuổi mão đào hoa vượng, trong ngày tam hợp ghé thăm hứa hẹn là bạn có cơ hội có một cuộc hẹn hò lãng mạn trong ngày hôm nay. Những cặp đôi nên dành thời gian để hai người có khoảng không gian riêng tư nhiều hơn, Thiên ấn là chỉ dẫn cho người tuổi mão thấy rằng bạn đã sẵn sàng để biến ý tưởng thành hành động. Vậy thì đây chính là cơ hội để bắt tay vào khởi xướng những gì bạn đang ấp ủ. Sự tự tin đã giúp cho bạn thành công một phần rồi đấy, vậy thì còn chần chờ gì? Mộc thổ xung khắc mang tới stress, căng thẳng khiến bạn cảm thấy không khỏe, thậm chí nó làm bạn cảm thấy thiếu năng lượng, động lực, giảm đi sức sáng tạo mà bạn từng có, từng gây ấn tượng với người khác. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. năm Tử vi tuổi thìn Thương quan dự báo con giáp tuổi thìn có thể bị tổn thương vì sự xem thường hoặc thái độ thiếu tôn trọng của ai đó dành cho bạn. Lúc này hãy bình tĩnh, im lặng và thể hiện sự đúng mực thì đối phương mới nể trọng, bạn nói càng nhiều đối phương càng thắng thế đấy nhé. Thổ khí vượng cho thấy có thể vì làm việc quá sức và đi ngủ quá muộn đang khiến bạn không được khỏe. Có thể sức đề kháng của bản mệnh không được đảm bảo khiến bạn dễ bị mắc bệnh, theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay thực hiện mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Bản mệnh có thể ưu tiên những việc vừa kể trên. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tam hội dự báo hôm nay sự hội ngộ sẽ đem lại những cảm xúc thật tuyệt vời, ngọt ngào cho người tuổi Tỵ. Đây là cơ hội để bạn kết nối với một người đã lâu không tương tác, thông qua đó hai người sẽ chia sẻ những khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, thú vị bên nhau. Sự kỳ quặc của idol vốn không phải là điều khó hiểu nhưng ngày hôm nay, với sự tác động của kiếp tài, họ còn khiến cho người tuổi tỵ cảm thấy khó chịu vì sự thiếu tôn trọng. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng thì đừng ngại ngần lên tiếng để đối phương hiểu giới hạn nào được đặt ra trong mối quan hệ. Họa, Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn khá ổn định khi bạn duy trì được nhiều thói quen tốt có lợi cho sức khỏe của mình. Hãy thưởng cho mình bữa ăn ngon, đừng kiêm khem quá đáng bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Ngọ mùi hợp nhật nguyệt dự báo hôm nay là ngày mà bạn nên nắm lấy cơ hội để có thể chia sẻ, truyền đạt những thông điệp giá trị mình muốn gửi đến ai đó. Đừng nghĩ gì thì lập tức làm như vậy, hãy tinh tế để biết được đâu là thời điểm phù hợp nhất nhé, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Tỷ kiên điểm báo, ai đó khiến cho người tuổi ngọ cảm thấy nản lòng vì sự uể oải, thiếu động lực, nhưng đừng để họ gây ảnh hưởng đến bạn ngày hôm nay. Hãy luôn luôn nghĩ tới lý tưởng của mình và sống với đúng bản chất con người bạn nhé. Hỏa thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, tuy chưa được dồi dào nhưng đủ đảm bảo cho cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Sức khỏe cũng được bạn lưu tâm hơn trong thời gian này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, 8. Tử vi tuổi mùi, Thực thần xuất hiện cho thấy, hẳn nhiên ngày hôm nay đem đến cho người tuổi mùi vô khối những niềm vui, khiến bạn có được sự thoải mái trọn vẹn mà bạn mong muốn. Nhưng đừng vì thế mà bỏ quên mất việc lập kế hoạch cho ngày mai, chúng vô cùng quan trọng trong cuộc sống đấy.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 Tử vi tuổi thân Chính tài ghé thăm, hôm nay đem đến cơ hội cho sự cải thiện tài chính một cách tích cực nơi gia đình của người tuổi thân. Đây cũng là cơ hội để bạn đánh giá lại một cách khách quan vấn đề tiền bạc trong gia đình và có chiến lược phù hợp hơn, vì những mục tiêu chung trong tương lai của các thành viên. Kim, thổ tương sinh mang tới cơ hội để bạn hiểu hơn về ý nghĩa và giá trị của tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc được giao phó. Cũng thông qua đó, bạn học hỏi được nhiều điều hay và biết mình cần phải ứng xử như thế nào trong môi trường tập thể để được tôn trọng và yêu quý. Theo lịch ngày tốt, hôm nay là ngày can đinh, ngày can đinh không chỉ bệnh ở tim. Bản mệnh lưu ý không nên tác động vị trí này ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. 10. Tử vi tuổi dậu. Thiên tài giúp cho con giáp tuổi dậu nhận được những lợi ích của việc có nhiều tiền trong tay, Thế nhưng đôi khi giá trị của tiền bạc không đồng nhất với giá trị của sự tôn trọng, yêu thương và những niềm vui của bạn trong đời sống. Thế nên đây là ngày mà bạn sẽ phải lựa chọn và hiểu được đâu là thứ cần thiết nhất đối với chính bạn. Ngũ hành tương sinh mang lại những tín hiệu tích cực để bản mệnh có thể tập trung cải thiện đời sống tình cảm hiện tại. Để tránh việc có những xáo trộn thì hai bạn nên cùng nhau thống nhất một số điều nhất định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 Mùi tuất tương phá ảnh hưởng tiêu cực tới chuyện tình cảm của con giáp tuổi tuất trong thời gian này. Có thể là do hai bạn chưa hiểu ý nhau lại thêm tác động của người ngoài nên khoảng cách giữa bản mệnh và người ấy đang ngày càng lớn dần. Thương quan có thể đưa tới tin không vui cho con giáp tuổi tuất trong ngày hôm nay, có cả chút thất vọng mà bạn không thể giấu được cảm xúc của mình. Đây là ngày mà mâu thuẫn giữa những cái tôi có thể bùng nổ, khiến cho những người xung quanh bạn cũng cảm thấy mệt mỏi, nhất là với những thành viên cố chấp. Tốt nhất là hãy tập trung cho công việc của bản thân nếu bạn thấy thời gian cho hoạt động nhóm là vô nghĩa. Đôi lúc sự tĩnh lặng là cần thiết để bạn nhìn lại những gì mình làm sai, làm tốt để cân đối lại cuộc sống. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân. 12. Tử vi tuổi Hợi. Tam hợp mang tới tin vui cho những cặp đôi từng bị gia đình phản đối, thì nay nhiều người tuổi Hợi nhận được sự ủng hộ của người thân, người độc thân cũng đã cởi mở hơn khi bạn nhận lời gặp gỡ đối tượng mà bạn được giới thiệu. Chính quan dự báo có thể một dự án mới mẻ nào đó sẽ cho người tuổi hợi cơ hội được làm việc nhóm, và bạn sẽ có một ngày hiệu quả hơn. Cũng nhờ thế, bạn biết cách tương tác với mọi người và giải quyết công việc sao cho mọi người có tiếng nói chung và hài lòng với kết quả cuối cùng. Thủy thổ xung khắc dự báo tình hình sức khỏe đang xuống cấp khi mà bản mệnh quá bận rộn với công việc, nhiệm vụ mới mà quên mất việc tập thể dục,